Xin chào, hôm nay xin mời quý vị và các bạn hãy cùng mắm tìm hiểu những bí mật trong quá trình xây dựng kênh đảo Panama nhé. Trong nhiệm vụ thực hiện ước mơ hàng thế kỷ kết nối Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, những người xây dựng kênh đảo Panama nhanh chóng biết được rằng việc xây dựng một tuyến đường thủy qua một giải đất hẹp trông dễ dàng hơn trên bản đồ so với thực tế. Ao đất Panama được chứng minh là một trong những điểm khó xây dựng kênh đào nhất trên thế giới. Các đội xây dựng thực sự phải di chuyển các ngọn núi trong một khu rừng rậm đầy rắn với nhiệt độ trung bình là 26,7 độ và lượng mưa 2.667 mm một năm. Vào vâng, mùa mưa, những trận mưa như chút nước đã biến dòng sông Trang Giang ngập lụt thành những thác cành hoành hành và những công nhân ngâm mình. Đôi khi bạn không nhìn thấy mặt trời. Trong khoảng 2 tuần liên tiếp, người lao động Louis Fose nhớ lại, buổi sáng bạn phải phơi quần áo ẩm, không có đáng nghề làm khu trụng. Cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào có thể là một tảng đá nặng 18 tấn hoặc rất nhỏ, những con mũi mang mầm bệnh sốt rét được sinh sản bởi hàng triệu con trong các đầm lầy và vũng nước. Trong suốt hơn 3 thập kỷ, ít nhất 25.000 công nhân đã thiệt mạng trong quá trình xây dựng kênh đào Panama. Điều kiện làm việc trong những ngày đó kinh khủng đến mức khiến trí tưởng tượng của bạn bị lung lay Alfred Battin, một người lao động nhớ lại. Cái chết là người bạn đồng hành thường xuyên của chúng tôi, tôi sẽ không bao giờ quên những chuyến tàu chỉ những người chết hàng ngày, cứ như thể họ chỉ là một đống gỗ vậy. Một công ty liên doanh của Pháp bắt đầu xây dựng kênh đào Panama vào năm 1881 tìm cách nhân đôi thành công của mình trong việc dẫn đầu việc xây dựng kênh đào sùi nhà ngoại giao Pháp Ferdinand Zelensky nhận thấy rằng việc xây dựng một kênh đào dài 51 dặm xuyên qua rừng núi của ta sẽ còn nhiều hơn thế. Theo, những cơn mưa không ngớt đã gây ra những trận lở đất khiến các công nhân bị chôn vùi, lũ cuốn trôi các thiết bị thi công. Trên hết, một trận động đất đã làm rung chuyển đất nước và lửa thiêu rụi thành phố Con Lón khi một cuộc nội chiến bùng lên, có quá nhiều nước, đã cực kỳ cứng, đất rất nhiều đồi và khí hậu chết người, đất nước bị đầu độc theo đúng nghĩa đen. Kỹ sư cao cấp người Pháp A Jean-Vigolin Zelensky nay phản nàn. Sự bùng phát của bệnh kiết lỵ và dịch sốt vàng da và sốt rét đã làm suy giảm lực lượng lao động. Ước tính khoảng mùng 3 tháng 4 kỹ sư người Pháp gia nhập Le xếp ở Panama đã chết trong vòng 3 tháng sau khi đến. Tác giả Matthew Parker viết trên tờ Panama Fever, một bác sĩ người Canada ước tính rằng mỗi ngày có từ 30 đến 40 công nhân chết trong mùa mưa năm 1882 và 1883. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, vào thời điểm Pháp từ bỏ dự án vào năm 1888, tai nạn và bệnh tật đã cướp đi sinh mạng của 20.000 lao động. Hầu hết những người thiệt mạng đến từ các hòn đảo Caribe như Antigua, Barbados và Jamaica. 16 năm sau khi công ty liên doanh của Pháp phá sản, Hoa Kỳ đã bắt đầu lại công việc trên con mương được đào một phần. Người Mỹ gặp phải nhiều trở ngại giống như người Pháp trong năm đầu tiên của dự án như sốt vàng da và sốt rét giết chết hàng trăm công nhân. Khi cái chết lan tràn khắp khu vực kênh đào, kỹ sư trưởng Wilfred Wallace bị áp bức đã lên kế hoạch cho chuyến trở về nhà của mình. Bằng cách nhập một chiếc quan tài kim loại, đến tháng 6 năm 1905, 3 phần tư quân đội Mỹ ban đầu đã bỏ trốn. Wallace làm theo và trở về Hoa Kỳ với chiếc quan tài bằng kim loại của mình bị chiếm giữ bởi xác một trong những công nhân của anh ta, người kế nhiệm của Wallace, Williams. Stevens nhấn mạnh công việc do giám đốc vệ sinh William Crawford Goga đảm nhận. Trong nhiều thế kỷ, người ta cho rằng rác rưởi, rác rưởi thối rữa và vi khuẩn trong không khí thải ra từ vùng đất nhiệt đấy đã gây ra bệnh sốt vàng da và sốt rét. Một người sống sót sau bệnh sốt vàng da, Goga là một trong những bác sĩ có nghiên cứu xác định chính xác vai trò của mũi trong việc lây lan các bệnh nhiệt đới, chỉ đạo một chiến dịch y tế công cộng quy mô lớn trong vùng kênh đào. Goga đã ra lệnh khử trùng các ngôi nhà, thoát nước các vũng nước và gắn các tấm chắn lên cửa sổ và máng suối để xua đuổi bảo vệ của mỗi các quan chức y tế đã phun dầu thừa trộn với dầu hòa vào các nguồn nước và vũng nước. Nhờ những nỗ lực đó, các ca bệnh sốt vàng trên eo đất phần lớn đã được xóa bỏ vào cuối năm 1905. Mặc dù số ca mắc giảm bệnh sốt rét tỏ ra ngoan cố hơn, theo thanh tra vệ sinh Joseph Leprin ước tính rằng 80% lực lượng lao động đã phải nhập viện vào một thời điểm nào đó trong năm 1906 vì bệnh sốt rét. Tuy nhiên, Goga vẫn được ghi nhận là người đã cứu sống hàng chục nghìn người, với nguy cơ sốt bằng giảm bớt, tai nạn thay thế bệnh tật là nguyên nhân gây tử vong lớn nhất trong vùng kinh rạch vào năm 1909. Công việc nguy hiểm nhất diễn ra khi những người lao động đào một con mương sâu 45 feet và rộng ít nhất 300 feet qua một đoạn núi dài 8 dặm. Có biệt danh là hẻm núi địa ngục, Cù Le Gia Cát là một vạc ồn ào với những đầu máy gầm rú và những chiếc sừng chạy bằng hơi nước, nơi có nguy cơ tử vong từ chết đuối đến điện giật. Các công nhân đã cho nổ tung những ngọn núi với khối lượng thuốc nổ lên tới 60 triệu pound có thể bốc cháy sớm trong khí hậu nhiệt đến Panama, Máy khai quật cũng kích nổ các vật liệu chưa nổi như trường hợp một vụ tai nạn tháng 12 năm 1908 khiến 23 người đàn ông thiệt mạng. Ngập lụt thường xuyên làm ngập thiết bị và nền đất không ổn định có thể nhường chỗ cho bất cứ lúc nào một quản trị viên cấp cao của Hoa Kỳ than thở, công việc hàng tháng hoặc thậm chí hàng năm có thể bị xóa mờ bởi một trận lở đất. Riêng đối với công nhân bị điếc một phần do tác dụng phụ của việc uống quinine để xua đuổi bệnh sốt rét thì việc không nghe được đã khiến tai nạn đường sắt chết người thường xuyên xảy ra. Trong lịch sử truyền miệng, Đức George nhớ lại một người đồng nghiệp đã ngã xuống khi cố nhảy lên một chiếc xe lửa và bánh xe của một chiếc xe lửa khác cắt cơ thể anh ta làm hai, như thể anh ta bị chặt bằng một con dao dở. Người lao động Antonio Sanchez cho biết công việc bị cắt giảm giống như đi tới chiến trường với những công nhân bị thương nặng, một số phải cắt cột chi các bệnh viện trong khu vực kênh đào giống như những bệnh viện trong vùng chiến sự. Vì vậy, nhiều công nhân của kênh đào Panama đã bị sa thải trong quá trình xây dựng đến nỗi các nhà sản xuất chân tay giả cạnh tranh để giành được các hợp đồng rất được thèm muốn với những người xây dựng kênh đào.